kia cô lấy Đá dạ. đó ra lấy Đá rồi cái là cô đâu có biết đâu là cái cái đứa nhỏ đi vô lấy dạ. đó lúc sau thì người ta tới người ta mua đồ cái cô nói chứ ủa sẽ tiền đâu rồi nó coi lại camera dạ. camera này này đó thì mới thấy là mất cái túi tiền cô đó cô chạy ra chỗ ngoài cái xe cái chỗ cô đứng á chạy xe nó đó cô nói chứ bà làm xong rồi bà để đó đi con đi mua bánh mì rồi con về con lấy dạ. đó chờ nó chờ hoài không thấy quay trở lại yeah. Dạ. đó rồi lúc mà cần đến tiền để mà thối á nói tiền cho khách mua sau á là yeah. Dạ. không thấy đâu ai cũng tức hết yeah. Dạ. nó đi nó tập cho một cái đứa con nít mà làm như vậy á yeah. nhìn thấy coi như là 10 người đấy hết 10 người đều tức hết yeah. nó nói nó nó đã như vậy rồi thì thôi đi nó đi nó tập cho con cái nó như vậy lúc đó là mấy người ở quanh đây người ta cũng nói rồi nó nói là là, là cứ đưa lên mạng đi để cho thế nào người ta để này người kia người ta biết được để người ta ngăn ngừa nó còn ví dạ. dụ như ai mà quen biết nó thì người ta còn biết nó cho nó nó chừa đi ừ. chứ không mà để để nó còn lừa người khác nữa